Giờ sẽ bắt đầu bây giờ à, mình à, quy định cái buổi chia sẻ như vậy đi. À, những cái slide này á, nhân chia sẻ thì à, một tí Giang sẽ ngưng lại một chút và sẽ cho mọi người đặt câu hỏi. Mọi người có thắc mắc gì đó mọi người đặt câu hỏi hoặc là người hiểu thì Giang sẽ đi tiếp tục đi qua ha. Rồi thì bây giờ đầu tiên á thì à, à, Giang bắt đầu vô thì à, xây dựng website là có khó à, không mọi người thì à, mọi nếu mọi người không biết á, thì mọi người sẽ nói là khó nhưng mà khi mà mọi người tham gia khóa này rồi á, mọi người sẽ cái câu trả lời sẽ là không khó nữa nếu mọi người tập trung nha Giang nói là vẫn nhấn mạnh vô là mọi người nên tập trung tập trung tuyệt đối cho cái buổi hôm nay thì um, đây Giang sẽ chia sẻ cho người một số nền tảng website và mọi người nên ờ, biết ha thì cái nền tảng đầu tiên mà Giang vẫn là đưa lên vị trí đầu tiên là nền tảng WordPress thì mình là những cái người mà mình làm website à, trên một cái phương diện khía cạnh gọi là à, doanh nghiệp nhỏ hoặc là những cá nhân thì à, mình nên dùng WordPress cái nền tảng thứ hai là nền tảng Joomla là nền tảng chuyên dùng website cộng đồng cộng đồng nè thì à, Joomla thì được rất là khá là nhiều doanh nghiệp họ thuê làm á thì đa phần là phải biết à, về à, mã nguồn á mọi người là phải viết á, viết code á, viết code rồi xây website đủ kiểu thì người ta sẽ dùng Joomla là nhiều thì à, đối với mình là mình sẽ không dùng Joomla ha còn mình thuê á, thì đa phần là người ta sẽ viết bằng Joomla hai á, là người ta sẽ viết người ta sẽ làm bằng WordPress thì um, sau khi mình dùng mình học cái khóa hôm nay á thì mọi người sẽ sẽ nhận dạng được một số website là nó sẽ um, viết từ nền tảng WordPress luôn cái nền tảng thứ ba đó là nền tảng OpenCard thì đây là mã nguồn mở PHP thì à, cái mã nguồn này á, là đa phần là nó là những website thuộc dạng thương mại điện tử thì à, ở Việt Nam thì à, khá là ít doanh nghiệp họ dùng nhưng mà nước ngoài người ta dùng cái nền tảng này lắm người ta làm cho những cái à, website à, có giỏ hàng mua bán á, mọi người giống như đi shopping á thì dùng OpenCart là khá là nhiều ha cái nền tảng thứ tư là nền tảng Magento Magento nó cũng giống như phiên cạc luôn nó cũng là một nền tảng thương mại điện tử ha thì Magento thì thì uh, Lazada, Tiki hoặc Shopee thì người ta dùng cái nền tảng này luôn cái nền tảng thứ năm thì uh, đó là nền tảng của một cái công ty Haravan đây là nền tảng uh, là do do Haravan thì họ viết trên cũng nền tảng Joomla hay sao á nói chung là mã nguồn của họ thì Giang cũng không có biết được nhưng mà là họ họ biết cái nền tảng website có sẵn có nghĩa là những họ sẽ tạo ra những cái giao diện có sẵn luôn và chạy trên hosting của họ luôn thì à, nền tảng này thì à, đa phần nhiều doanh nghiệp nhỏ họ giống như là họ không có thời gian nghiên cứu thì họ vẫn mua cái nền tảng này thì nó vừa nhanh giản và dễ sử dụng nhưng mà chi phí của nó sẽ khá là nhiều ha đa phần những người không biết là người ta dùng Harawan rất là nhiều thì haravan này khi mà dùng á, thì um, đa phần sẽ bị uh, vấn đề gọi là nếu mà dùng không khéo á, sẽ tốn chi phí rất là nhiều còn dùng khéo tốn chi phí nhưng mang lại hiệu quả nó cũng rất là ok nha mọi người không có vấn đề gì hết rồi mình sẽ đi qua những cái nền tảng này thì à, bây giờ Giang sẽ đi tiếp một cái à, phần tiếp theo đó là chia sẻ với mọi người những cái yếu tố mà một website cần phải có thì à, website của mình giống như một cái cửa hàng trưng bày tất cả các sản phẩm mà mình có thì à, mọi người cũng được, đã biết rồi đó thì một cái cửa hàng và một căn nhà bất kỳ sẽ bao gồm ba điều kiện kiện thứ nhất đó là vị trí mảnh đất có nghĩa là miếng đất đó mọi người có nghĩa là nhà phải cất trên một cái nền tảng là đất đúng không căn hộ chung cư gì cũng phải là có đất mới cất được đó rồi cái à, điều kiện thứ hai đó là uh, thiết kế ngôi nhà và quá trình xây dựng ngôi nhà có nghĩa là một cái ngôi nhà mình nhìn thấy á, đó là cái yếu tố thứ hai cái yếu tố thứ ba giống như cái nhà đó mà không có địa chỉ thì mình cũng đâu biết cái nhà đó đâu đúng không mọi người thì nó phải có cái địa chỉ nhà khi đó đặt bất kỳ một cái điểm nào đó trên mặt đất đều có địa chỉ nhà nha còn nếu mà đặt mà không có địa chỉ nhà là người ta sẽ không biết đường người ta tìm đến mình cũng giống như à, một cái nhà mà mà, mà đặt ở một cái nơi quan mạc nào đó mà không gắn địa chỉ là người ta không có đường không có địa chỉ thì người ta không biết đâu mà người ta đến thì đó là ba cái yếu tố mà cấu thành nên một cái à, ngôi vị trí ngôi nhà ha rồi thì à, Giang sẽ chia sẻ cho mọi người à, website là cấu thành nên những cái vấn đề gì là thứ nhất á thì đó là hosting hosting thì giống như miếng đất vậy mọi người thì mọi người có miếng đất càng lớn thì mọi người có thể xây nhà lớn miếng đất nhỏ thì xây nhà nhỏ miếng đất lớn thì mình chứa được ờ, ngôi nhà một giống như cái tòa nhà mà mà xây dựng lớn chẳng hạn gì á giống như mình quán bất động sản mình biết giống như những có những cái tòa nhà lớn thì họ phải cần có miếng đất lớn thì họ xây cái nhà họ rộng hơn đẹp hơn thiết kế rồi à, điều thứ hai là giao diện là về vấn đề thiết kế nó giống như thiết kế của ngôi nhà vậy đó thì đây là giao diện website cái quan trọng nhất vẫn là cái giao diện này nè mọi người cho website sau này mình xây á thì mọi người cần phải có một giao diện mà do mình không biết thiết kế thì Giang sẽ chỉ cho mọi người hôm nay mọi người thiết kế một trên tảng này nó cũng có những cái giao diện có sẵn nếu mọi người muốn dùng giao diện có sẵn đó thì dùng còn à, mọi người có thể là mua những cái giao diện ở những cái đơn vị uy tín họ bán giao diện và họ update cho mình sau này mãi mãi luôn thì giao diện họ thiết kế rất là chuyên nghiệp thì trên thế giới có rất là nhiều đơn vị họ thiết kế cái giao diện này họ thiết kế nhiều giao diện khác nhau cho mình có sự lựa chọn và cái giao diện này cho mình tùy biến được nha mọi người có nghĩa là họ sẽ giúp cho mình tùy biến rất là nhiều cái yếu tố thứ ba cấu hành lên website đó là domain tên miền hay còn gọi là địa chỉ nhà mọi người giống như người người ta muốn đến website của của các bạn á người ta phải biết được cái địa chỉ của mình địa chỉ là cái tên miền á rồi bây giờ giang sẽ đi qua cái vấn đề website cho mọi người thấy ha đây đây là năm website mà một số anh chị đi chia sẻ lên nè thì uh, Giang sẽ đi qua từng phần hosting là những cái anh chị sẽ không nhìn thấy được giống như khi mà anh chị truy cập một website á thì hosting anh chị sẽ không nhìn thấy được nhưng mà hai cái phần anh chị sẽ nhìn thấy được đó là domain tên miền hay địa chỉ á ở đây là giang boy đây mọi người thấy nè vũ đức duy com đây là một cái uh, địa chỉ ha còn những cái gì mà anh chị thấy trên màn hình á đây là giao diện hay template hay còn gọi là thiết kế của website á đây là những cái thiết kế đó đây là website của duy ha anh chị thấy nè đó những cái gì mà anh chị thấy đó là gọi là template ở đây nha anh chị đây là giao diện nè những gì anh chị thấy á, gọi là giao diện những gì anh chị thấy gọi là giao diện và tên miền còn anh chị không thấy nó là hosting rồi mình sẽ đi qua mình xem một số website ha thì đây là website của Duy nè mọi người thấy có sự bắt mắt không ạ nhìn cũng ờ, rất là đẹp ha rất là chuyên nghiệp ha rồi đây là website của chị à, Nhật Phương ha mọi người xem ha này đây là địa chỉ địa chỉ website của chị Nhật Phương nè chị Nhật Phương gắn hai nút chat hai bên luôn ha vừa chat messenger vừa chat uh, chat tự động nè chat này không cần tài khoản dùng thóc chị Nhật Phương là làm website theo kiểu uh, show sản phẩm uh, chi tiết của căn hộ luôn nè mọi người có mét vuông có giá có uh, tầng luôn thì dạng website này uh, đây là cũng có sản phẩm về dự án luôn ha duy thì website của duy là duy nhúng rất là nhiều à, nhiều à, video youtube nè mọi người duy là mạnh trên youtube đó thì duy chia sẻ như vậy thì khách hàng người ta vào người ta có thể xem gọi là trực quan luôn và đây là những cái dự án Giang sẽ đi vào từng phần cho mọi người xem qua ha The Night Stella Giang sẽ lướt sơ qua ha thì um, khi mà vào cái top The Night Stellar là Duy tập trung vô The Night Stellar là không cho khách hàng gọi là đăng tăng đề khác luôn ha khá là chi tiết nha mọi người khi mà dân lướt sơ qua thì nó cũng khá là chi tiết luôn á rồi mình sẽ xem cái web của chị Nhật Phương ha chị Nhật Phương thì web ờ, cái đầu tiên của chị là chị chia sẻ những cái thông tin à, cũng khá là nhiều thông tin ha thì có thể làm cái top tuyển cộng tác viên luôn nè mọi người tuyển agent luôn rồi bây giờ tiếp theo về cái án thì chỉ lít vô hình mới mới vô được còn lít vô cái ờ, cái tên dự án nó không vô nè hoặc là nó không có nút nó không có nút gọi là xem thêm chẳng hạn gì chị nên bổ sung cái nút xem thêm nghe chị Phương ơi anh sẽ kéo xuống cái này là toàn là lít vô hình không à nếu mà khách hàng không để ý, người ta sẽ không lít vô được đây là những cái tin tức nha mọi người những blog bất động sản nó là dạng tin tức chị để là tin tức luôn á chị chị đừng để blog bây giờ mình lít vô một cái ờ, một cái dự án của chị đi selector selectorize ha rồi chị cho khách hàng tải tài liệu luôn nè có tải không chị không tải à mà tải đây khách hàng sẽ không tải đâu chị ơi chị có sale mới tải mấy tài liệu này thôi chị ơi khách hàng sẽ không tải mấy tài liệu nào đâu nghe mọi người mọi người à, khi mà làm thì à, mình show hết trơn những thông tin dự án mình lên như à, bạn duy vừa làm á cái thông tin của chị còn khá ít nha chị Phương mình cập nhật thêm dự án giống như Duy đang làm vậy nè chị Phương mọi người để ý ha, như Duy làm nè là mình show hết lên trên này luôn mình không cần phải cho khách tải gì hết trơn á khách tải gì hết có xem đâu mà tải ở đây là người ta xem đầy đủ là người ta chỉ bóc máy người ta gọi cho mình thôi còn mọi người có thể là làm tài liệu mọi người để hotline cho nó nhưng mà người ta tại dù người ta có tải người ta cũng nhiều khi người ta muốn xem lại á người ta đâu đâu có thời gian đâu người ta lục lại tài liệu cái này nặng máy của người ta nữa người ta không sẽ không tải đâu không tải mấy cái tài liệu này đâu nha mọi người chỉ có sale mới tải thôi giống như mình làm cái này để dành cho agent à, tiếng dưới của mình hoặc vấn đề như vậy đó thì họ xem thì nó ok hơn ha thường thường giống như mấy cái tải tải là chủ đầu tư họ làm cho sale tải chứ khách hàng họ sẽ không tải đâu ha nên làm là show mình đã có website là mình show dự án trên website của mình đầy đủ luôn do website mình nó là mình quản lý mình được được uh, bỏ thông tin đầy đủ vô đây thì giống như mình dùng mạng xã hội nó bị hạn chế hạn chế giống như là số lượng ký tự chẳng hạn gì nó không cho mình đăng nhiều thì mình không làm được nhưng đã có website rồi là mình phải show ra hết luôn giả sử mình bán mình chia sẻ thông tin ra hết cho khách hàng người ta xem rồi người ta không còn thắc mắc gì nữa người ta chỉ cần liên hệ với mình ta mua thôi còn đây là một website của thông tin bất động sản thông tin dự án bất động sản.com ha Giang cũng xem qua ha thì bạn này có nhúng messenger nè nhúng Zalo nhúng ờ, Viber rồi ờ, nút call luôn đặt lịch xem mà xem cái gì đặt lịch xem rồi đây là những cái dự án của bạn không biết tên gì của anh tiêu mọi người thấy nè mọi người thấy ở, ở dưới chân trang của bạn này nè bạn uh, hoàng ha lại vi hoàng gì nè nó chân trang của bạn một cái link của một cái đơn vị cung cấp có nghĩa là đơn vị này có thể là đơn vị thiết kế website của bạn Giang sẽ lít giờ Giang xem ha một cái đơn vị thiết kế website bạn dùng website của, của cái đơn vị này không biết bạn thuê hay như thế nào đó nếu mà bạn thuê họ làm mà, mà bạn bỏ tiền á bạn nên kêu họ bỏ cái link uh, chỏ về website của họ đi nha bạn ơi người thấy không nó sẽ chỏ về website của người ta nè nó sẽ chỏ về website của người ta ha rồi uh, Facebook Messenger nói chung là những cái nút này thì mình kiểm tra mọi người kiểm tra kỹ luôn ha rồi nè hình ảnh còn là hình ảnh của người khác nè mình tên Hoàng mà cái ảnh của ông nào á ông nào bên đâu á là website này vẫn chưa hoàn thiện hoặc là trong quá trình mình làm gì đó ha à, tiếng Anh gì à website này chắc trong quá trình xây dựng rồi mọi người ơi bây giờ Giang sẽ truy cập giống như hồi nãy để ý ha chị Phương để ý là cái vấn đề nãy lít vô ảnh mới được hay lít vô test dẫn dẫn về website mình được á hoặc là có thêm cái nút gọi là xem thêm chẳng hạn như vậy đó thì nó sẽ ok hơn thì à, Hoàng này cũng làm website là tập trung vô nè nhưng mà chữ hơi nhỏ chữ nhỏ quá hơi khó nhìn mọi người à, cái này Giang chia sẻ ý kiến cá nhân thôi nha không có đúng không có sai nha mà cảm giác giống như là nó, khách hàng người ta sẽ khó xem á nói chung nó cũng tập trung như dự án mà khách hàng họ khó xem hơn của, của duy là mọi người để ý nè duy trình bày đơn giản nhưng mà nó dễ xem hơn còn hơn là cái cái trang này cái trang này khó xem hơn rồi bây giờ mình quay qua của bạn à, Quyên ha Quyên em làm cái banner đầu tiên ấy Quyên là em cho cái nền trắng hết trơn đừng có nền đen như vậy Quyên nhìn nó phản cảm lắm rồi Quyên cũng để số hotline ở trên email ở trên nè mọi người ha thì à, nói cho mọi người xem chung luôn á thì thay vì mấy cái nút Zalo hoặc tùm lum tùm la dưới này nè Quyên trong cái hình người ta đâu click vô được em phải để lên trên luôn em kêu cái cái bản website cho em để lên trên này luôn này trên đầu tiên luôn nè góc này nè để lên trên luôn chứ mình để dưới đây người ta đâu click vô được đâu mình để làm gì cái hình banner này mình mình chỉ cần để à, hình ảnh của mình rồi tên của mình hoặc là những cái gì mình chia sẻ không cần để mấy cái nút này ha nếu mà trong website là là không cần để trong cái hình phải để lên trên đây cái nút luôn là click vô cái nút đó là sẽ dẫn về Zalo dẫn về Messenger website Viber cách hiểu á rồi bản quyền này làm giống uh, chị Nhật Phương này ha <laughs> không biết là Nhật Phương hay Nhật Quyên à, cách gian để gian nhìn là biết nhớ cho nè giống hệt ha nó hai bên hai bên giống hệt nhau nè ăn cắp với nhau biết ai ăn cắp ai đây rồi thông tin dự án cũng y chang luôn giống như người một nhà rồi gian chưa vấn đề gọi là kiểm tra tới cái vấn đề à, gọi là chuẩn mobile nữa rồi nói chung là giống nhau nên thôi gian không phân tích nữa ha của Quyên thì giống giống như chị Phương nhìn là một kiểu rồi cái này là một lò ra rồi này một lò à ha hai website này à, giống nhau ha cái website của anh à, chúng nè anh chúng à, dùng tông vàng nè <laughs> cái tông vàng này nhìn chói lắm anh chúng anh có thể làm cho nó nhẹ nhẹ lại tí xíu anh chúng giống như cái cái màu vàng ở dưới nè màu vàng cam ở dưới nè rồi phong chữ của ảnh giống như quyên em anh Tuấn để để nè em em để ý nè anh chúng là dùng uh, à, template trên uh, flash xong rồi nhìn là biết luôn <laughs> biết phải không nữa nếu phải nhắn lên là phải đi nha anh chúng anh chúng gắn à, logo nè nhưng nó nhỏ quá phải làm to lên nữa anh chúng rồi có số điện thoại có email có dẫn về facebook rồi gia sẽ lít về Facebook cho mọi người coi ha nó có dẫn về thật sự dẫn về Facebook hay không ha nó có dẫn về Facebook nha mọi người rồi Instagram nè nó có dẫn về Instagram luôn nè rồi Google Plus giờ không ai xài nữa giờ nó bỏ nền tảng mạng xã hội này rồi nên mình bỏ đi nghe anh chúng rồi uh, YouTube rồi ha rồi hôm mình đổi thành trang chủ đi nha ở đây uh, tiếng Anh mà trong trong đây tiếng Việt một số tiếng Việt chỉ có ông ông ông này uh, cái ông menu này là một cái tab đầu tiên là tiếng Anh thì nó nhìn hơi kỳ rồi chữ quá nhỏ anh chúng ơi cho phong chữ nó to lên nhỏ này người ta vô người ta người ta chán lắm rồi ở đây thì cái nền màu xám mà cái cái logo cái logo màu này nó tiệp màu á, nhìn rất là khó anh phải ờ, nghiên cứu về vấn đề màu luôn ha rồi anh gắn ờ, mạng xã hội cũng tùm lum tùm la trên này zalo luôn này mọi người zalo mà cái logo này logo của viber nha anh chúng <laughs> logo zalo mà logo viber mà mà nhúng zalo bản đồ luôn nha mọi người rồi bây giờ mình sẽ vô cái cái à, từng cái trang của anh chúng mình xem ha thế là anh có một cái cái cái top gọi là dự án hot sắp ra mắt nè bấm vô xem ngay đi. rồi nó sẽ show ra những cái dự án mà anh muốn hướng khách hàng xem thì mọi người nên làm theo kiểu như vậy luôn ha có một cái top như vậy rồi mình click vô xem dự án ha rồi cái cách trình bày như vậy cũng được nhưng mà anh nên trình bày theo kiểu ờ, đức duy á anh chúng trình bày uh, ờ, dự án theo kiểu đức duy nè nhận thấy rất là ok ha mọi người um, có thể là nhìn nhìn nó nó nó không có đẹp nhưng mà nó nó rất là ok nó thông tin gọi là truyền tải thông tin đến khách hàng đó mọi người rồi Giang sẽ show một website của Giang cho mọi người coi ha nói chung cũng không có uh, hấp dẫn nhưng mà cái cách Giang trình bày thôi đây là website của Giang Giang tự tay Giang làm luôn website đã sai của Giang website Giang đang uh, Giang mới mua một cái tên miền và yeah, yeah, sau này dân chạy era luôn á thì dân sẽ dựa vào website này dân làm dân sẽ gọi là sao chép y chang cho nó nhanh đây là cái tên miền mọi người khoản này dân chưa dân chưa có làm gì hết ha rồi mình coi website này trước đi mình tham khảo đi ha thì mọi người để để đầu tiên nè là email dân đặt ở đây giờ làm việc Giang cũng chia sẻ khách hàng giờ làm việc của Giang à, cho khách hàng biết khi mà người ta truy cập vào đây người ta có thể liên hệ một số giờ này và tùy mọi người muốn thêm giờ đó thì tùy, tùy ha thì Giang Giang vẫn đưa giờ hành chính giống như là cái website này là Giang đang giống như là cho khách hàng lầm tưởng đây là website của chủ đầu tư nha mọi người để mình kéo được rất là nhiều khách hàng liên quan tới chủ đầu tư An Gia này thì sau này mọi người mọi người làm mọi người có thể làm như vậy mọi người có thể làm website theo giống như vừa rồi có dự án selector 2 nè mọi người có thể làm cái kiểu Capland chẳng hạn vậy mọi người làm cho người ta lầm tưởng luôn cũng được để dẫn khách đó về lầm tưởng mục đích để mình bán hàng cho chủ đầu tư đó chứ không phải là lầm tưởng để mình đi lừa đảo hay gì đó nên mình không có sợ ha mọi người ha thì Giang là cho họ lầm tưởng đây là website của chủ đầu tư để họ liên hệ với Giang để Giang bán những sản phẩm của chủ đầu tư rồi thì bên tay trái của Giang logo là Giang đặt chính giữa nè rồi à, bên tay trái của Giang là những thông tin liên hệ ha à, bên tay phải là mạng xã hội thì Giang chỉ đưa hai cái thôi không đưa nhiều đâu Giang đưa hai hai cái gọi là chính và được sử dụng rất là nhiều tại vì à, cái logo này là dùng một cái plugin à, nước ngoài á, mà Zalo lại lại không có cái plugin này nên không có đưa Zalo lên được nên Giang cũng không đưa Zalo luôn thì à, Giang dùng cái cái à, Facebook với lại YouTube hai nền hai nền tảng mạng xã hội mà rất là nhiều thì sắp tới nếu có TikTok đó Giang sẽ đưa TikTok lên luôn ha. rồi Giang sẽ có thì một cái à, một cái thanh tìm kiếm tìm kiếm dự án khách hàng người ta sẽ tìm kiếm dự án mới nhất ở đây luôn người tìm lại sẽ ra cái dự án mà mình hướng tới luôn còn cái menu Giang cũng làm menu kiểu như vậy nè Giang cho chữ rất là đậm nha mọi người trang cho đậm lên ha để cho người ta tìm rồi cái banner đầu tiên á ngày xưa Giang cũng chạy slide á mọi người Giang chạy slide đủ kiểu hết trơn á nhưng mà sau này á Giang không có làm slide nữa Giang hướng đến cái dự án nào mà Giang đang đang bán hoặc là cho người ta chỉ quan tâm đúng dự án đó thôi thì sau này mỗi dự án mới thì mọi người cứ đưa lên đây vừa rồi công ty mình có cũng có chạy the standard của An Gia ha đó mọi người để ý dân làm dân để cái nút chi tiết nè là người ta sẽ khi mà người ta xem cái này á người ta sẽ không lướt vô ảnh người ta lướt nút vô cái nút này nè để dẫn tới cái bài viết của cái dự án đó rồi kéo xuống một tí xíu nữa thì Giang giới thiệu về chủ đầu tư ha thì Giang có cái mũi tên nè Giang chạm mũi tên theo khi mà người, người ta người ta quan tâm người ta lướt vô cái mũi tên nó sẽ dẫn về đó đây là gọi là pop up nó sẽ nhảy lên cái pop up này ha rồi rồi kéo xuống tí xíu nữa thì giang cũng nhiên gắn thêm cái banner nữa rồi kéo xuống tí xíu nữa đây là thông tin về dự án ha giang đặt tên là dự án đang triển khai và dự án hot dự án nổi trội gì một số anh chị giống như anh chúng á làm á đó thì giang vẫn để nút chi tiết nè ha Nhân để mấy cái slide hình ảnh Nhân chia sẻ một vài thông tin cơ bản cho khách hàng người ta xem Click vào cái nút chi tiết này Người ta dẫn về dự án Thì à, gian trình bày nó cũng khá đơn giản lắm Cái phong chữ mọi người để ý ha Phong chữ nó rất là to Dễ nhìn Rồi chia sẻ một số điều khách hàng nói về An Gia Còn website cá nhân của mình á Mình nên mình nên dùng là khách hàng nói về mình á mình sẽ chia sẻ một tab này phía ngoài trang chủ mình ha giống như à, của duy á duy làm thêm duy để anh coi duy có cái tab này không giống như duy để là những khách hàng của duy nè đó những đối tác nhưng mà duy nên để như vậy nè duy em xin cái ý kiến khách hàng em xin giống như mình xin cái đánh giá của khách hàng mình xin đánh giá của khách hàng mình xin đánh giá khách hàng ha mình đưa cái hình ảnh khách hàng họ nói về mình mình xin một cái ảnh của họ rồi mình đưa ba khách hàng tiêu biểu nếu mình có càng nhiều càng tốt đây là cái, cái sự tăng uy tín của website của mình và cá nhân của mình á tại vì sau này là mọi người nên để cái này lên tăng uy tín hoặc là nên có thêm những cái à, giống như à, era này đi cái trang web era này gian sau này gian làm á thì những cái chứng nhận bán hàng của mình giữa chủ đầu tư thì Giang sẽ để lên đây để mà cho người ta biết tôi là F1 đại lý F1 của dự án đó show lên show tất cả những cái chứng nhận nó lên và trong dự án thì phải đưa cái chứng nhận nó lên luôn giống như trong dự án của mình mình mình chưa có đưa cái chứng nhận nó lên để cho khi mà người, người ta có cái niềm tin người ta khỏi phải hỏi mình nữa Di cũng chưa có đưa nè giống như cái chứng nhận của mình á mình nên à, à, sắp tới dân sẽ yêu cầu công ty là scan ra nó sẽ đẹp hơn rồi xin cái bản scan đó mình mình up lên website của mình ha nó sẽ tăng cái cái khả năng bán hàng của mình rồi ở dưới chân trang vẫn là cái phần liên hệ ha thì Giang làm liên hệ giống như kiểu chủ đầu tư luôn á đó. rồi mạng xã hội ha rồi liên kết nhanh Rồi bây giờ Giang sẽ đi vào cái chi tiết về dự án cho mọi người xem. Mọi người để ý nè ha. Giống như trang chủ của Giang đây là những cái menu của trang chủ nè, mọi người để ý nè. Trang chủ giới thiệu dự án, đối tác, thư viện, tin tức liên hệ. Nhưng mà vô trang dự án á, đây là đúng là một trang web nha thì Giang đổi được cái phần menu này nè vị trí tiện ích mặt bằng thiết kế đặt mua ha thì Giang dùng cái template này thì nó cho nói chung trên Quadret nó dùng cái tính năng rất là hay đó mình sẽ lít vô là nó sẽ nhảy nó nhảy qua cái phần đó thì cái cách bố trí của Giang là là là khác của Duy thì à, Giang bố trí như vậy bố trí là bên tay phải là thông tin dự án bên tay ở bên tay trái là thông tin dự án bên tay phải là một cái phần nhỏ nó là khoảng 1 à, phần tư một phần tư cái diện tích của giao diện còn đây là 3 phần tư diện tích giao diện là bên tay trái thì một phần tư này gian hướng đến những cái chương trình ưu đãi của chủ đầu tư nó gian đưa những cái chương trình nó lên gian đưa những cái chương trình hàng loạt chương trình rồi video đang đưa bên tay phải đó mọi người về hình ảnh về dự án những cái tiện ích rồi đó đó ha bên tay trái thì gian vẫn tập trung gian bố cục tập trung về thông tin dự án đó những thông tin dự án những cái điểm nào mà gian nổi bật gian bôi đen nó lên luôn à, gian bôi đen lên đó đây là những cái tiện ích mà khách hàng người ta lít người ta có thể xem được tiện ích ở đây ha khi mà lít vô nó vẫn xem được ha rồi mặt bằng tổng quan dự án gì đó rồi rồi ở dưới cùng thì Giang cũng chia sẻ về à, về chủ đầu tư ha với lại những cái đối tác liên kết thì Giang chia sẻ dưới đây